trời nắng hồi tiết nó tan hết đó con wow mẹ nghĩ làm làm snowman được đó con con để lên mẹ phụ cho con muốn để ngay đâu em làm snowman dấu chân nè oh, wow sắp tơ lớn rồi sắp bự rồi đó Ồ mà đi kiếm cái cào cái cái đồ á <laughs> dễ thương không cảnh không rồi con cà hồi nó nó hư cỏ luôn á con làm gì đó? Building snow man or snowball dễ thương quá nhỉ trắng đẹp quá ha con không năm được nè snowball con cho ạ nè làm snowball cũng được làm cho càng to càng tốt sao to nó mới đẹp cơ ừ, medium đẹp luôn á <laughs> cầm không nổi luôn nó nặng không ừ con remember anh biết nhớ. làm cái này ờ à, vậy hả tuyết đẹp mai mốt tuyết nữa đó con cái này là mới tuyết đầu mùa thôi cái này trời nắng đẹp quá nặng chưa trời nắng lên hồi nó tan nó trơn lắm nè ui được không rồi con lấy đá con để vô con mặt nó ở đâu vậy <laughs> dễ thương á con lấy thêm đá con gọi thôi Wait, just a minute. gonna finish soon. miệng mũi đâu <laughs> đợi sửa cái nóng lại lên Look at this beautiful nose It's gone Không thấy mắt đâu hết <laughs> À, ôm Snowman cái này mẹ chụp hình Cái đó nó rớt hả? À?